tăng học phí làm rào cản vào đại học, giáo dục Việt Nam không những lạc đường mà còn ngược đời. Dùng học phí làm rào cản học sinh vào đại học. Truyền thông nhà nước Việt Nam đồng loạt đăng tải phát biểu của đại biểu Quốc hội giáo sư Lê Quân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 7. Hiện là Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Lê Quân kiến nghị cần phải đảm bảo học phí cũng là rào cản kỹ thuật để tránh việc học sinh lao vào đại học và trở thành học đại. Đồng thời, đại biểu Quốc hội Lê Quân cũng nhấn mạnh rằng cần có chính sách thật tốt để con em nhà nghèo, học giỏi có thể tiếp cận được học bổng, bảo đảm quyền học đại học. Mặc dù vậy, đề nghị vừa nêu của đại biểu Quốc hội vấp phải nhiều lời phê phán và chỉ trích từ dư luận – Đài RFA ghi nhận qua trang fanpage của báo giới chính thống trong nước, rất nhiều ý kiến cho rằng phát biểu của đại biểu Quốc hội Lê Quân không đại diện cho tiếng nói của người dân, đề nghị lấy học phí làm rào cản kỹ thuật là không hợp lý. Bạn trẻ Minh Nguyễn vào ngày 26 tháng 7 chia sẻ với RFA suy nghĩ cá nhân sau khi đọc được thông tin về phát ngôn của đại biểu Quốc hội Lê Quân – theo em thấy, đề xuất tăng học phí đối với sinh viên thì không được hợp lý và cũng không được hợp tình. Tại vì nhiều gia đình có thu nhập dưới trung bình và ví dụ như có đông con nữa thì khi tăng học phí sẽ làm cho các gia đình đó lâm vào cảnh khó khăn hơn nữa. Với lại, tăng học phí sẽ làm cho các bạn trẻ nhà nghèo mà hiếu học bị mất cơ hội vào đại học. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng cũng chia sẻ quan điểm của ông trên tài khoản Facebook về đề nghị gây tranh cãi của đại biểu Quốc hội Lê Quân. Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, người từng có đóng góp cho ngành giáo dục Việt Nam trong hơn 20 năm qua, cho rằng đại biểu Quốc hội Lê Quân là một vị lãnh đạo của một trường đại học được xếp vào hàng lớn nhất tại Việt Nam. Mà có ý nghĩ với đề xuất như vậy thì gây nên sự kinh ngạc trong giới chuyên môn. Trao đổi với RFA, Hồi tối ngày 26 tháng 7, giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nhấn mạnh Tôi nhìn thấy rất rõ ông đại biểu quốc hội này có tư duy của thời đại tư bản hoang dã. Tôi không thể ngờ được trong thời đại bây giờ, ngay năm 2021, mà một vị giám đốc của một trường đại học và là đại biểu quốc hội lại có tư duy giáo dục kiểu như vậy. Nói thật, tôi cũng thấy cộng đồng mạng chỉ trích gắt gao phát biểu này. Thật là ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Dư luận chỉ trích nặng nề, Facebooker Thái Hạo đăng tải ý kiến liên quan đến đề xuất lấy học phí làm rào cản vào đại học của đại biểu Quốc hội Lê Quân. Bài viết của ông Thái Hạo được lan tỏa trên cộng đồng mạng tại Việt Nam với sự đồng thuận rằng vấn đề của giáo dục không phải là cản người ta đi học mà là chọn lựa. Facebooker Thái Hạo viết, chúng tôi xin được trích nguyên văn. Ngành giáo dục phải thiết kế ngành giáo dục sao cho chọn được người giỏi và đào tạo ra người giỏi, chứ không phải chỉ lấy đủ chỉ tiêu về số lượng. Dùng tiền để cản, không cho họ lao vào đại học là một hạ sách cực kỳ nguy hiểm, vì nó hoàn toàn bỏ quên các yếu tố và mục đích khác, trong khi đó lại là những mục đích quan trọng nhất của ngành này. Facebooker Thái Hạo kết luận ý kiến của ông qua chia sẻ tình yêu với trí thức và những giấc mơ tinh thần cao đẹp của con người với giáo đường của trí thức sẽ bị hủy hoại bởi cái quan niệm này của một lãnh đạo đang nắm giữ linh hồn một đại học lớn nhất nước. Một ngày sau khi phát biểu trước Quốc hội Việt Nam, đại biểu Quốc hội Lê Quân vào hôm 26 tháng 7 có cuộc trao đổi với báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư Lê Quân giải thích rõ thêm cho đề nghị của ông trước Quốc hội rằng chính sách học phí đại học hiện nay có nhiều bất cập, vì vậy chất lượng đào tạo giảm sút, cho nên để nâng cao chất lượng đại học thì cần phải điều chỉnh chính sách học phí và hoàn thiện chính sách hỗ trợ sinh viên cho hoàn cảnh khó khăn, học tốt. Việt Nam ngày càng có chuyển biến trong ngành giáo dục càng tệ hại, biến thành một công cụ của một nhóm thiểu số trong khi chất lượng và nội dung đào tạo không có gì thay đổi. Lấy trường học, đặc biệt các trường đại học là cái chỗ để vơ vét thêm tiền, cho nên nó trở thành công cụ lấy thêm tiền của dân chứ không phải là chỗ để giáo dục dân, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng. Giáo sư Lê Quân còn khẳng định rằng những quy định về miễn giảm học phí cấp học bổng cho các đối tượng hiện tại đã khá lạc hậu so với thị trường và mức thu nhập chung của xã hội – Do đó, giáo sư Lê Quân cho rằng cần bàn thảo giải pháp để giải quyết các bất cập này hơn là tranh luận xem học phí phải ở mức cao hay thấp. Trong khi đó, sinh viên Minh Nguyễn hiện đang du học tại Hoa Kỳ lên tiếng với RFA rằng bạn là một trong những người may mắn có điều kiện về tài chính để theo đuổi giấc mơ học hành. Bạn trẻ Minh Nguyễn nói với RFA, chính phủ Mỹ và nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ hỗ trợ cho sinh viên bằng cách cắt giảm học phí và các khoản vay mượn đóng học phí của sinh viên để họ có thể phần nào giảm bớt khó khăn trong đại dịch COVID-19. Bạn trẻ Minh Nguyễn cho là học sinh sinh viên tại Việt Nam đang hằng mong đợi những đại biểu quốc hội như giáo sư Lê Quân đưa ra đề xuất giảm học phí hay thậm chí miễn học phí trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hoành hành nghiêm trọng trên cả nước. Học phí, các khoản phí phải nộp và ý kiến người dân giải thích của Bộ Giáo dục Đào tạo trước sự phản ảnh của dư luận đối với dự thảo tăng học phí kể từ niên học 2021-2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đăng đàn giải thích rằng do Nghị định số 86 chỉ có thời hạn hiệu lực đến hết năm học tới, nên để có căn cứ pháp lý cho các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện từ năm 2021-2022 và các năm tiếp theo thì cần phải xây dựng nghị định thay thế. Theo dự thảo được công bố đến công chúng vào hôm 12 tháng 11, Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra đề xuất tăng học phí từ bậc mầm non cho đến bậc đại học ở mức từ 7.5% lên đến 12.5% bắt đầu từ năm học 2021-2022. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Việt Nam vào ngày 13 tháng 11 dẫn lời của Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết rằng Bộ Giáo dục Đào tạo đã gửi văn bản báo cáo đến chính phủ về đề xuất giữ nguyên mức học phí trong năm 2021-2022. Đồng thời, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng xin phép được lùi thời gian trình ban hành nghị định mới thay thế nghị định số 86 sang năm 2021 thay vì theo đúng thời hạn vào tháng 12 năm 2020. Về việc đề nghị lùi thời hạn nhằm mục đích có điều kiện tiếp thu ý kiến rộng rãi của toàn xã hội và tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định. Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng còn nhấn mạnh rằng nếu đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc lùi thời gian trình ban hành nghị định mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì đến năm học 2022-2023 mới áp dụng tăng học phí và lộ trình tăng thêm hàng năm chỉ khoảng 2.5% so với mức tăng hàng năm của Nghị định số 86 đã ban hành. Số tiền đóng học phí không nhiều nhưng những khoản đóng khác thì mới đáng kể. Việc đóng tiền đó mà Bộ Giáo dục Đào tạo gần như làm ngơ để cho các trường vẽ ra các khoản thu trái phép với mức thu gấp vài chục lần so với mức học phí phải đóng. Việc đó là mới là quan trọng vì là một dạng cấu kết tham nhũng có sự bao che từ cấp dưới lên cấp trên. Thầy giáo Đỗ Việt Khoa Dư luận nói gì? Đài RFA ghi nhận rất nhiều ý kiến bày tỏ trên các trang fanpage của báo giới chính thống rằng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và lũ lụt miền Trung nghiêm trọng thì Bộ Giáo dục Đào tạo không thể tăng học phí, thậm chí chính phủ nên dùng ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho học sinh sinh viên trong niên học tới như giảm hay miễn học phí. Một sinh viên không muốn nêu tên vào tối ngày 13 tháng 11 cho RFA biết về học phí đại học tại Việt Nam hiện nay. Em học trường đại học quốc tế nên đóng khoảng 75 triệu một năm. Em nghe nói các trường đại học công lập thì học phí khoảng 8 đến 10 triệu mỗi năm. Còn trường trình tiên tiến tại trường đại học công lập thì khoảng hơn 50 triệu một năm. Chương trình tiên tiến thì học toàn bộ bằng tiếng Anh và vì là chương trình chất lượng cao nên sinh viên học trong phòng máy lạnh cùng với cơ sở vật chất tốt hơn chương trình bình thường. Bà Thùy, một phụ huynh ở đồng bằng sông Cửu Long nói với RFA số tiền phải đóng cho con của bà đang học cấp trung học cơ sở. Đóng tiền trường, đóng tiền bảo hiểm cho một năm học khoảng 1 đến 1 triệu 2. Chia sẻ thêm với chúng tôi, bà Thùy nói rằng nếu như học phí tăng lên thì cũng phải đóng chứ không thể cho con em mình bị dốt. Bạn sinh viên ẩn danh nêu lên quan điểm với RFA liên quan đến các đề xuất về học phí của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo em, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ phải đưa ra những chính sách để tạo điều kiện cho các bạn không có điều kiện để đi học tiếp. Ví dụ như cho mượn tiền để đóng học phí, về giảm học phí hay miễn học phí cho học sinh thì em thấy nên làm từ lâu, chứ không phải đợi khó khăn mới làm. Nhà nước phải tạo điều kiện cho tất cả mọi người được đi học luôn. Bộ Giáo dục Đào tạo và trách nhiệm trong việc lạm thu thầy giáo Đỗ Việt Khoa, một giáo viên chống tiêu cực trong ngành giáo dục, vào tối hôm 13 tháng 11 nói về mức học phí đang áp dụng cho các trường trung học ở Việt Nam. Thật ra lâu nay học phí cũng rất nhỏ, học phí ở cấp trung học cơ sở như lớp 6 thì khoảng 20.000 đồng mỗi tháng, cứ thế tăng lên đến lớp 12 thì từ 60 đến 80.000 đồng mỗi tháng, tùy ở nông thôn hay thành thị một năm tiền học phí từ 200 đến 300 nghìn đến 700 nghìn là tối đa. Số tiền đóng học phí không nhiều, nhưng những khoản đóng khác thì mới đáng kể. Việc đóng tiền đó mà Bộ Giáo dục Đào tạo gần như làm ngơ để cho các trường vẽ ra các khoản thu trái phép với mức thu gấp vài chục lần so với mức học phí phải đóng. Việc đó mới là quan trọng vì là một dạng cấu kết tham nhũng có sự bao che từ cấp dưới lên cấp trên. Tình trạng lạm thu được báo giới quốc nội mô tả là đến hẹn lại lên và các khoản đóng cho trường học bị biến tướng, gây nên một gánh nặng cho mỗi gia đình phụ huynh học sinh. Năm học 2021-2022, nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh tăng học phí gấp đôi. Năm học 2021-2022, nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh như Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Đại học Bách khoa có mức học phí tăng cao – Truyền thông nhà nước Việt Nam loan tin vừa nói hôm 13 tháng 4 và cho biết việc tăng học phí diễn ra sau khi tiến trình các trường đại học thực hiện tự chủ, bao gồm tự chủ tài chánh. Trong đó, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh có học phí cao nhất là 66 triệu đồng mỗi năm đối với chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Anh. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có mức học phí tới 32 triệu đồng một năm đối với các ngành y khoa, dược học, răng hàm mặt, các ngành còn lại là 28 triệu đồng mỗi năm, trong khi năm ngoái mức thu của sinh viên có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh là 14.3 triệu đồng, hộ khẩu tỉnh thành khác là 28.6 triệu đồng. Đại học Kinh tế, Luật dự kiến học phí năm 2021 là 20 triệu rưỡi đồng, năm 2022 ở mức 22.6 triệu đồng, năm 2023 thu 24.8 triệu đồng, năm 2024 là 27.3 triệu đồng và năm 2025 tăng lên 30 triệu đồng, trong khi học phí hiện tại ở mức khoảng 9.8 triệu đồng mỗi năm. Giải thích về việc tăng học phí, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, trưởng phòng đào tạo Đại học Bách Khoa cho biết việc tăng học phí để bù đắp kinh phí đào tạo. Theo ông Thắng, chi phí để đào tạo một kỹ sư rất lớn. Năm 2019 đã hơn 60 triệu đồng một năm cho một sinh viên. Trường thu học phí khoảng 12 triệu đồng, nhưng trường có khoản kinh phí thường xuyên do nhà nước cấp. Hiện nay, trường tự chủ, ngân sách nhà nước không cung cấp thường xuyên, nên trường phải tăng học phí. Trong khi đó, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lý giải học phí tăng vì trường tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo, năng lực thực hành tại các cơ sở y tế. Ngoài ra, các trường còn cho biết thông tin đơn giá học phí các năm sau có thể được điều chỉnh tăng do trượt giá theo quy định của nhà nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin năm học 2021-2022, nhiều trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh tăng học phí gấp đôi